nè rồi ba cái nẻ một cái chẵn này nẻ tiếp này bốn cái nẻ một cái chẵn này Tôi đủ 10 phát nhé năm cái nẻ này sáu cái nẻ này sáu cái lẻ một cái chắn này bảy cái lẻ một cái chắn, tám cái lẻ một cái chắn, đấy và sấp đôi tám lẻ hai chắn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 chưa tìm được cách vào bờ xem video này liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 ba gặp trực tiếp anh Long để tôi tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhá hướng dẫn anh em cách vào bờ hợp lý nhất anh em ạ à. công ty cờ bịp nhà tôi cung cấp tất cả môn chơi ba miền Bắc Trung Nam cho anh em bầu cua bịp tài xỉu bịp bài lá bịp hay sóc đĩa bịp đều đồ dành cho anh em hết anh em nhá anh em nào thu tha về môn chơi nào liên hệ cho mình để mình sẽ tư vấn và hướng dẫn anh em cách vào bờ anh em nhá Video ngày hôm nay gửi đến cho anh em dung dịch cả một quân vị dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nha. Công nghệ càng ngày phát triển, công nghệ 4.0 anh em đi chơi cái đồ này không cần lùa bát, lùa đĩa hay là lùa quân vị làm gì cho phức tạp anh em nha. Ngày xưa anh em đi chơi anh em phải lùa bát, lùa đĩa, lùa quân vị bắt buộc phải sân sới nhà mình thì anh em mới giành chiến thắng mới chơi được anh em nha. Ngày hôm nay anh em đi chơi anh em không cần lùa bát và lùa đĩa và quân vị anh em ạ. Video này tôi sẽ giải đáp cho anh em cái thắc mắc là làm thế là anh em đi chơi không cần lùa đùa mà anh em vẫn giành chiến thắng anh em nhá anh em đi chơi này duy nhất cầm tôi lọ dung dịch này và cái máy cảm ứng báo dung này là anh em chiến thắng tuyệt đối anh em nhá chơi trên mọi sòng mọi sới luôn lớn bé đều ok hết anh em nhá thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo vệ cách sử dụng cái bộ dung dịch cảm ứng quân vị này làm thế nào để anh em chiến thắng giành cái kết quả tốt nhất anh em nhá anh em đi chơi này chuẩn bị cho mình lọ dung dịch này sóc nhẹ này cho ra đầu ngón tay anh em nhá cái dung dịch này bám trên đầu ngón tay anh em 50 đến 10 phút anh em ạ à. anh em vào trước anh em bôi trước hay là anh em bôi sau đều được hết anh em nhá anh em đi chơi anh em bôi cho mình bốn đen hoặc bốn trắng em nhá video này mình bôi cho anh em bốn trắng này thì sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu quân vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá anh em đi chơi đúc cho mình cái máy báo dung này vào trong người này anh em đứng trên ngồi dưới đều có thể chơi được hết anh em nhá để trong túi quần trong túi áo để trong bóng đồng bắp đùi đều chơi được hết anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi không cần phải anh em ngồi im đồ đạc khoảng cách như những cái đồ ngày xưa anh em rất là phức tạp anh em đi chơi cái đồ này anh em ra ngoài em quay lại chơi không cần đồ khác không cần đo đạc khoảng cách máy vẫn trả cho anh em kết quả bình thường anh em nha khoảng cách của nó từ con vị đến máy cảm ứng bao dung một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. Đấy, rất là khoảng cách rất là thoải mái anh em đứng trên anh em ngồi dưới không phải là người sóc cái làm con cũng có thể chơi được anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi anh em sạc pin anh em nhá sạc hai ba tiếng đảm bảo anh em chơi một ngày không mà nó hết pin anh em ạ à. tôi cải tiến rất là nhiều cho anh em rồi cái đồ này rất là thực tế anh em nhá lẻ một dung chẵn không dung anh em thầy thợ lâu năm hay anh em mới va chạm vào đồ đều để chơi được hết anh em nhá thì sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu quân vị là anh em có thể chơi được anh em ạ tôi thiết kế cho anh em cái cục dung này máy báo cực êm cực dứt khoát anh em nhá bao test thời thợ cho anh em ngồi cạnh đối phương ngồi cạnh không bao phát hiện được ra anh em nhá thì sau đây tôi sẽ thử cho anh em đôi ba tiếng bạc đầu tiên tôi sẽ kiểm nghiệm cái độ thực tế của bộ sản phẩm này quân vị xanh chín này xong cái bôi vào này quân sao liên tiếp bình thường anh em nhá thử nam châm không hút anh em ạ bát đĩa xanh chín này bát đĩa năm mười nghìn mua ngoài chợ anh em nhá bát đĩa làm được hết bát đĩa sành sứ đều ok hết anh em nhá xanh chín một trăm phần trăm này soi trong veo luôn này anh em nhá không phải bát đĩa đồ đạc gì cả thì sau đây tiếng tiểu trắng này tôi sắp thử cho anh em này anh em đợi từ 3 năm giây máy trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá máy báo không dung thì bên trong nó là chẵn rồi mình không cần sắp đôi tứ tử này sắp đôi này anh em nhá rất là chuẩn xác anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này cực kỳ mới này sắp đôi tiếp tục xong rồi bao tiết thời thợ cái đồ này mới qua mặt tất cả thời thợ lâu năm anh em nhá máy báo rung dài anh em ạ báo một rung như là rung dài khẳng định với em luôn bên trong nó lẻ rồi không còn phân biệt ba đen ba trắng này trăm triệu lẻ này ba đen này Đấy, rất là chuẩn xác anh em nhá cái đồ này công nghệ mới này rất là chuẩn anh em ạ anh em thua tha mang cái đồ này đảm bảo gỡ gạt tất cả những gì mình đã mất anh em nhá tiếp tục xong này anh em sóc mạnh sóc nhẹ máy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá ba câu lẻ rồi anh em ạ à, anh em đi chơi máy báo rui anh em xuống tất tay lẻ cho mình này 200 triệu lẻ bên ngoài trời trên trăm triệu này vẫn là ba đen này anh em nhá rất là chuẩn xác anh em ạ à. đồ này cái độ thực tế của nó rất là cao anh em nhá ba đen tôi tiếp tục sau này khoảng cách từ mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. đứng trên ngồi dưới đều để chơi được hết anh em nhá anh em đợi từ 3 năm giây máy trả cho anh em kết quả máy báo không dung khẳng định với em luôn bên trong 100% đó là chặn rồi tỉ chặn này sóc đôi anh em nhé chồng vị đề quân như thế nào máy đều báo hết cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá sóc đôi mình kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối này đồ đạc bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá anh em đi thiên chơi yên tâm mọi sòng mọi sới anh em ạ đồ này không tang 100% anh em nhá tiếp tục không dung khẳng định với non bên trong là chẵn rồi tể chẵn này anh em đi chơi cái đồ này mạnh tay mở bát cho mình này vẫn là sấp đôi anh em nhá rất là chuẩn chỉ đây